Xin chào tất cả anh em nhé Thì hôm nay ờ, đến với cơ sở của Hưng Bịp Thì tôi lại xin giới thiệu và chia sẻ với anh em về một số các cái đồ chơi bịp Tài xỉu bịp và bầu cua bịp anh em nhé Đấy Thì ờ, anh em nào đang đam mê về các cái bộ môn là tài xỉu và bầu cua ấy, Thì anh em hãy chú ý cái video này Đấy và tôi sẽ hướng dẫn đấy, và chia sẻ cho anh em về một số các cái món đồ chơi mới nhất cao cấp nhất hiện nay anh em nhé thì đầu tiên đấy thì là tôi uh, <clears throat> sẽ giới thiệu anh em về cái đồ chơi bầu cua trước anh em sau đó thì các cái đồ chơi uh, tài xỉu anh em nhé thì anh em nào có nhu cầu hay là cần uh, tư vấn về các cái đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ tôi qua số điện thoại hotline của uh, công ty là 093 59 504 anh em nhé đấy thì uh, những cái đồ chơi này hôm nay tôi giới thiệu anh em ấy đấy thì là nó hoàn toàn là mới cao cấp anh em nhé hoàn toàn là mới cao cấp <clears throat> đến các cái sòng sới sân chơi của người ta khi người ta làm chủ cuộc chơi nhưng mà mình vẫn thắng được người ta đấy là cái đồ cao cấp anh em nhé đấy thì là đồ của người ta hết tất cả các thứ là của người ta hết anh em chỉ cần có một cái máy thôi anh em anh em chỉ cần có một cái máy vào là anh em giành chiến thắng anh em nhé còn đây là các cái máy thiết bị để anh em giành chiến thắng ở các cái đồ chơi trong các cái cuộc đấu sân chơi của người ta là đây, đây này đây là cái máy bầu cua và đây là cái máy tài xỉu anh em nhé khi anh em đi chơi đồ người ta tất cả các thứ của người ta anh em chỉ cần đến là anh em giành chiến thắng cầm cái máy này là anh em giành chiến thắng anh em nhé đấy thì để kiểm chứng cho anh em để cho anh em biết được thấy rõ những cái đồ chơi nó hiệu quả cao cấp thì tôi sẽ vào sẽ test cho anh em đầu tiên là tôi sẽ test cho anh em cái về cái đồ chơi bầu cua trước anh em nhé đấy <clears throat> thì uh, đầu tiên là tôi sẽ test về cái đồ chơi bầu cua trước này tôi làm thiết kế anh em nhé cái này cái máy này thì nó thiết kế như một cái điện thoại đen trắng anh nhé một hai tám không như một cái điện thoại à, hạng không anh em vào để bất cứ không người cũng được anh em nhé anh em chỉ cần bật máy lên này và nó sẽ nhận <coughs> anh em vào chỉ cần bật máy lên và nó sẽ báo cho anh em biết được ra chơi bầu cua thì nó ra con gì để anh em biết được anh em chơi anh em nhé đấy thì cái bầu cua và tài xỉu anh em nhìn hai cái máy này nhé rất là giống nhau đúng không giống nhau đúng không nhưng mà khi cái, cái mê bên trong ấy khi cái mê bên trong của nó ấy, thì là tôi sẽ cấy những cái con mê chơi về tài xỉu riêng và chơi về bầu cua riêng đấy và tôi sẽ test cho anh em đây hộp thì nó hoàn toàn là bình thường xanh chín anh em nhé đấy đồ đạc tất cả những bát đĩa hoàn toàn bình thường để test cho anh em xem này sẽ lấy ba hột ra để tôi kết cho anh em nhé ừ. đây này anh em nhìn nhé đấy anh em nhìn chưa hột nó hoàn toàn bình thường nắp thử chưa châm này khi anh em biết rồi đấy anh em từng đi chơi anh em từng biết rồi đấy hột bát nước đĩa tất cả những thứ mà thử nam châm và biết thì là đồ thì đồ chắc chắn là đồ công chuyện anh em nhé đấy đấy và hột ra test với nhầm bất cứ hột nào anh em cũng trừ nhé với cái thiết bị này thì bất cứ hột nào anh em cũng trừ được đấy công nghệ đây là hoàn toàn mới đẳng cấp 2020 em nhé đấy đẳng cấp nhất bát hoàn toàn bình thường anh em nhé đây là cái tô ăn cơm của tôi đấy, tôi vẫn ăn cơm hàng là tôi test cho anh em ừ bây giờ tôi sẽ vào tôi test cho anh em này đấy, khi anh em chơi này anh em chỉ cần bật cái thiết bị rung này lên đấy và anh em vào anh em chơi anh em tôi sẽ test qua cho anh em vài ván này để anh em thấy anh em nhé đấy thì uh, khi anh em đi chơi này anh em chỉ cần bật cái rung này lên và cái để anh em chỉ cần uh, để trong người nhé anh em để bất cứ chỗ nào trong người nó vẫn báo cho anh em biết được đấy sáu sáu một cái hột có sáu mặt anh em ấy, nó báo cho anh em biết được rõ để cho anh em biết được anh em chơi ví dụ <clears throat> ra con cua nó báo cho mình biết có cua ấy bầu có bầu ấy chẳng hạn như thế anh em nhé đấy, rất là dễ chơi luôn đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh cho anh em xem cái đồ chơi nó hiệu quả tôi sẽ test cho anh em như ván này 100 trăm ván này con tôm anh em nhé đấy như máy báo 100 trăm có tôm này thì tôi mở lên này chắc chắn là có tôm đấy mở này anh em chưa rất là ok đúng không đấy khi test xong thì tôi sẽ bóc cái hộp ra để kiểm chứng được nhau tất cả các đồ đạc nó hoàn toàn bình thường xanh chín hết đấy như thế này thì 100 phần trăm máy lại báo tôm anh em nhé đấy máy tiếp tục báo tôm này tôi mở này tôm gà gà ok chưa nha đấy hai ván chuẩn gà anh em nhé đấy như thế này thì chắc chắn 100 trăm phải có bầu anh em nhé một trăm trăm mới là có bầu này tôi mở đây này chắc chắn là có bầu đấy bầu gà cá ok chơi anh em đấy tiếp tục tôi lại kết tiếp cho anh em xem đấy. như thế này thì máy báo 100 trăm con này con nai em nhé đấy thì ván này 100 trăm ván này có con này tôi mở đây này chắc chắn là con nai anh em nhé đấy hai nai và một cua ok chơi anh đấy test tiếp cho anh em xem nhé đấy. rất là ok như thế này thì ờ, một trăm trăm phát này có cua anh em nhé đấy tôi mở đây có cua cho anh em xem này cua bầu gà ok anh em đấy test cho anh em ván cuối nhé em nhé như thế này thì máy báo 100 trăm con này có con nai này đấy mở ra chắc chắn là con nai này anh em nhìn này nai gà gà đấy, tôi tắt thiết bị dùng đi này đấy thì anh em nào có nhu cầu hay là cần tư vấn về các cái đồ chơi cao cấp này cứ alo trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 093 59 544 anh em nhé đấy tôi sẽ bóc cái hột ra để kiểm chứng cho anh em hột nó hoàn toàn là xanh chín bình thường anh em nhé đấy anh em nhìn chưa hột nó hoàn toàn là xanh chín bình thường đấy đây này tôi bóc ra này chơi thì đồ chơi thì nó hoàn toàn là an toàn anh em nhé an toàn tuyệt đối cho anh em đấy đây mình bóc ra này kiểm chứng cho anh em xem luôn Đấy. anh em nào có nhu cầu hay là cần tư vấn về các cái đồ chơi mới thì cứ alo trực tiếp với tôi Đấy. còn anh em nào đang xem video mà muốn bạn bè mình hay là người thân mình không bị và vào những cái đồ chơi này thì anh em hãy chia sẻ cái nút anh em hãy chia sẻ những cái video này đến những người thân mình để cho người ta biết được người ta có thể người ta tránh đi hoặc là người ta đã chót thua tha rồi người ta biết được cái video này và người ta sẽ tìm lại được những cái gì mà người ta mất anh em nhé đấy bây giờ tôi sẽ để tặng cái này vào bên nhé anh em nhé đấy và tôi sẽ tiếp tục là tôi sẽ test cho anh em về cái đồ chơi tài xỉu anh em nhé thì ờ, đồ chơi tài xỉu thì khi anh em đi chơi thì những cái đồ mình đĩa mình hột nó hoàn toàn bình thường xanh chín anh em nhé đấy và tôi sẽ thử cho anh em xem là đây đầu tiên là tôi sẽ thử qua nam châm này đây nắp này. anh em nhé nắp này đĩa này nắp đĩa hoàn toàn bình thường này đấy thử nam châm cho anh em xem luôn đồ đạc nó hoàn toàn là bình thường đấy hoàn toàn là bình thường đấy nắp này đấy mình cần đúng không đấy và bây giờ ấy <clears throat> hột đây thì hột tôi sẽ anh em nhìn nhé hột mà tôi ngâm toàn bộ xuống nước muối này nó đều nổi anh em ấy đấy anh em đi chơi cũng đã biết đấy anh em nào cũng đã từng biết đấy khi ngâm nước muối hột nổi hết như này thì nó cũng hoàn toàn nó là hột thường anh em nhé đấy còn hột mà chìm ấy thì là hột công chuyện đấy tôi thử cho anh em xem này cho anh em xem Đấy, kiểm chứng cho anh em thôi nắp miếng đĩa hoàn toàn là xanh chín bình thường anh em nhé Đấy. đây tôi sẽ thử cho anh em xem anh em nhìn chưa xoay đèn này anh em nhé hộp nó hoàn toàn là bình thường luôn đấy xoay đèn cho anh em xem Ừ. anh em chưa hột nó hoàn toàn là bình thường đấy thử năm châm về hột cho anh em xem anh em chưa đấy đồ đạc hoàn toàn là bình thường xanh chín anh em nhé đấy thì anh em đi chơi này anh em chỉ cần bật cái thiết bị rung này lên anh em nhé anh em bật cái thiết bị rung này lên và nó vào nó sẽ báo cho anh em biết đồ đạc của người ta tất cả các thứ là của người ta hết anh em nhé <clears throat> nó sẽ báo cho anh em biết tài dung dài dung ngắn rất là dễ chơi đấy và bây giờ tôi sẽ test cho anh em này đấy thì uh, ờ, ván này thì máy báo này 100 trăm ván này là tài anh em nhé 100 trăm ván này là tài này tôi mở đây chắc chắn là tài 3 4 6 13 nút đấy anh em nhé tôi sẽ test cho anh em khoảng năm bảy ván để cho anh em thấy cái độ chuẩn xác của nó anh em nhé đồ chơi này thì anh em chỉ cần có một cái máy để vào sân chơi mà anh em giành chiến thắng sóc tiếp này như ván này thì máy báo này 100 trăm vấn đề là tài anh em nhé đấy khi anh em đi chơi này cái máy này không cần phải cầm tay anh em nhé đấy, máy này thì anh em có thể cầm tay hay là anh em để trong người để bất cứ chỗ nào trong người nó vẫn báo cho anh em biết được đấy ván này là tài anh em mở này 6 4 2 ok cho anh em đấy, tiếp tục sóc tiếp cho anh em xem như thế này thì à, một trăm trăm ván này là xỉu anh em nhé một trăm trăm ván này máy báo xỉu này mở này bốn năm một mười nút anh em nhé Đấy, tiếp tục tôi lại sóc tiếp cho anh em xem này ván vâng này máy báo một trăm trăm ván này là xỉu anh em nhé một trăm trăm ván này là xỉu à. tôi mở này chắc chắn là xỉu rồi à. hai ba bốn ok cho anh em Đấy, tiếp tục tôi lại tiếp tiếp cho anh em xem này Đấy, rất là ok thôi nha đấy, đồ chơi hoàn toàn là mới công nghệ mới đấy ván này thì 100 trăm ván này là tài em nhé 100 trăm ván này là tài này. tôi mở này chắc chắn là tài như nhé đấy ok chưa anh tiếp tục đội sóc tiếp cho anh hai ván nữa để cho anh em thấy được đồ chơi những con này 100 trăm ván này máy báo xỉu anh em nhé 100 trăm máy báo xỉu này tôi mở này chắc chắn là xỉu vâng năm bốn một ok chơi anh đấy tiếp tục ván này máy báo 100 trăm vấn đề xỉu anh em nhé đấy, 100 trăm vấn đề xỉu này đấy một hai sáu ok cho anh em đấy kết cho anh em ván cuối nhé em nhé ván này thì máy báo 100 trăm vấn đề xỉu này bán cả nhà cửa cỡ đi đánh xỉu này mở đây 1337 nút ok cho anh em đấy thì anh em nào có nhu cầu hay là cần tư vấn về cái đồ chơi này đấy thì anh em liên hệ tôi qua số điện thoại 093 59 504 anh em nhé đấy <clears throat> tôi thì uh, có hai cơ sở chính một là bến xe miền đông sài gòn hai là ngã tư sở hà nội anh em nào gặp à, anh em nào ấy mà ở gần hay là xa mà muốn thử hàng kết hàng qua tôi trực tiếp anh em nhé cầm đồ qua trực tiếp thử hàng test hàng ok anh em đấy còn anh em nào mà xa không qua được ấy, alo cho tôi tôi sẽ gửi hàng về con nhà xe của con đường bưu điện cho anh em đấy và thôi tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo xin chào anh em